Rồi, xin chào toàn thể anh em nha Hôm nay lại đến với lại cái video của Lộc Phát Tài Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về tài xỉu Tài xỉu 5 năm nha anh em Đó, anh em nào ngày xưa giờ chơi thì cũng đã biết là rất là nhiều loại hột đúng không Đây, bên mình là bộ hột nghệ hoa Thì đây nè, đó, mình để đó cho anh em xem Đó, bộ hột 5 năm là nó như thế nào Là nó sẽ chạy đều còn á, mà dành cho những anh em nào mà biết lắc á, thì anh em mình giữ được hoặc là nhả được đó cái lắc được với cái nhả được á là những anh em mình lâu năm rồi đúng không để cho hột có đi hay nằm hoặc là đứng à, tùy tay anh em mình sóc đó ví dụ như mà muốn sóc cho nó về tài hay là về xỉu thì rất là dễ anh em mình chỉ về cần luyện tập trong vòng chắc cỡ mình nghĩ là hai ba ngày là được rồi đó hai ba ngày là đánh được rồi nha anh em đó anh em nào chưa biết thì về luyện tập về vậy còn nếu như không biết thì cứ liên hệ với mình để mình chỉ cho cái cách để mà anh em sóc cho nó dễ đó giữ cái giữ tài giữ xỉu đó cho anh em dễ chơi rồi sóc 5 năm sóc cho hột có chạy đều làm nó như thế nào thì nhân tiền ở đây luôn mình sẽ giới thiệu cho anh em cho rõ luôn đây mình để đây một dĩa nè một nắp nè đó ok chưa cho anh em thấy cho rõ đây bây giờ này anh em cần thì để cho mình test luôn cho anh em xem là nó như thế nào đây đây là một bộ hộp tài xỉu nghệ hoa nha anh em đây mình để luôn nè đó máy này là hộp 5 năm đó của nhà mình rồi ok giờ nè bây giờ là mình sẽ lắc cho anh em ba cây cho anh em xem mà nó như thế nào trước rồi xong rồi mình chỉ cho anh em cái cách mà để giữ tài hoặc là giữ xỉu nha anh em đó là cái tay mình nó sẽ như thế nào rồi bây giờ nè cây đầu tiên đó là mình sẽ ba cây đầu mình sẽ lắc hên xuôi 5 năm đó để dành cho những anh em ờ, biết dễ nè anh em cầm này lắc đại lắc đến gì cũng được đúng không giờ mình cái này mình đặt tài đi nó là xỉu đó đen không tiếp theo rồi cái này mình giữ xỉu tiếp đi nha nó lại ra tài đen không đúng không quá đen rồi cái này mình giữ tài tiếp thì không biết có ra xỉu hay không thôi rồi, ok nó ra tài đó rồi bây giờ nè anh em nhìn cho thật kỹ nha đó cái tay mình lắc là như thế nào nha anh em bây giờ hiện tại là đang tài đúng không anh em thấy không 663 giờ anh em muốn giữ lại con lục giữ lại con lục nha anh em nhìn kỹ mình đây nè đó anh em để tay nè nhìn kỹ mình lắc nè anh em mình chỉ lắc vừa tay thôi nha anh em vừa tay thôi nha anh em thấy không vừa tay thôi đó vừa tay nha anh em nhớ kỹ nha rồi bây giờ này anh em muốn đổi hàng lục nó qua mấy thằng kia nó rất là dễ nha anh em anh em nhìn kỹ tay mình nè đó cái đây là mình đang quay cái video hôm nay anh em nào có thắc mắc cứ comment ở dưới cho mình bình luận ở dưới cho mình hoặc là liên hệ trực tiếp cho mình cho dễ ok rồi bây giờ mình sẽ cố gắng mình làm một cây nó về xỉu đó anh em thấy là nó làm sao đó 6 3 1 anh em thấy sao được không ổn không rồi bây giờ nè anh em nhìn kỹ nè hiện tại á hai bên đây nè hai mặt nhị một mặt tam anh em nhìn kỹ nha hai mặt nhị một mặt tam đây nè đang nằm trong đây nè đó anh em mình muốn giữ lại thì tiếp thì tiếp là anh phải sao nó đang nằm ở mặt bên phải đúng không thì anh em mình đó sẽ nhắc lên đầu chứ không có đánh về hai bên nha anh em nhắc lên đầu rồi bây giờ anh em nhìn nè rồi cái này cái này là đen lắm nha anh em đó hiện tại những cái này xanh chín hột năm năm mà nó chạy đều mà nha anh em đó nó chạy đều cho nên là nó hơi đen tí thôi rồi để mình dự lại một cây xỉu cho anh em xem nha dự lại cố gắng dự một cây xỉu cho anh em dở cho anh em nè một ba bốn xỉu đẹp đúng không đó bây giờ mình sẽ test cho anh em thêm là ba cây nữa nha anh em ba cây thôi ba cây cho anh em thấy bây giờ này mình muốn chuyển qua tài đúng không mình muốn chuyển qua tài anh em hiện tại hộp đang nằm bên bên phải đúng không anh em muốn chuyển tài anh em lắc về trái cho mình anh em nhìn kỹ nha đó anh em thấy không rất là đẹp đúng không đó tại hột mình đang nằm bên phải mình phải chuyển bên trái nha anh em hồi nãy là nhất tam tứ đúng không rồi bây giờ nè bắt buộc nè cái này á bắt buộc anh em phải giữ tài cho mình nha giữ tài cho mình bắt buộc phải giữ tài nha anh em đó nãy là ba con sáu đó nha anh em bắt buộc phải giữ tài cho mình đó mình giữ được hai con còn lại con đó anh em cứ nhìn đây rồi cái cây cuối cùng này anh em hiện tại á, là hai mặt tứ một mặt nhất đang nằm bên hông nè đó với lại nhị nữa đó bây giờ mình sẽ xuống cố gắng để mình xuống đó hột 5 năm nó chạy với cách lắc của anh em là như thế nào nữa nha đó, nó lắc sao á để cho mình thấy nó hay hay không là với cái cách lắc của mình đó nha anh em 144 anh em thấy không, thấy không quá hay đúng không cái cách lắc như thế nào thì anh em phải học nhiều lắm đó những anh em là cho lâu lâu năm rồi cũng sẽ hiểu thôi đó, còn cái hộp 5 năm này nha anh em là nó bao chạy luôn anh em không uh, nói chung là mình chỉ cho sơ sơ thôi là anh em lắc thoải mái đó trong vòng vài ngày là anh em chơi được thôi đó. anh em nào xem cái video cái video ngày hôm nay xong á thì nhớ like cho lọc nhớ subscribe kênh hộ lộc đó ủng hộ cho lọc comment ở dưới còn anh em nào cần á thì cứ liên hệ trực tiếp qua lọc theo hai số điện thoại trên 0981 521 779 0966 521 779 đó lọc sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em 24 trên 7 nha anh em rồi xin chào toàn thể tất cả anh em